Xin chào các bạn đến với kênh McDonald's Podcast Và hôm nay mình sẽ lái xe từ Oslo đến uh, biên giới Thụy Điển Nơi thành phố đó tên là Holden Và nơi đó mình đã học 2 năm đại học về Data Engineer à, ờ, Tiếng Anh gọi là computer engineering ờ, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại cái thành phố đó cho nên ờ, mình quyết định hôm nay ngày 3 tây tháng 5 2023 mình sẽ lái xe đến uh, biên giới Thụy Điển holland biên giới Thụy Điển giữa Na Uy và Thụy Điển à, mình sẽ gặp một cô chủ tiệm sushi Cô ta đã làm nghề sushi rất là nhiều năm Nhưng cô ta mới mở một cái tiệm mới ở biên giới Na Uy và Thụy Điển à, Mình sẽ đem theo những dụng cụ quay phim Mình sẽ làm một đoạn phim ngắn à, về à, trong ngành à, làm sushi như thế nào Ờ, cảm nghĩ của cô ta làm sao khi mà cô ta là một người mẹ đơn phương ờ, vừa đi làm ở ngoài là công nhân viên mà còn làm chủ được một cửa tiệm sushi mình rất là hối ờ, hối hức mình cảm thấy rất là vui có một người muốn đồng hành với mình trong cái chương trình postcard này thì 6 giờ chiều nay mình sẽ có giờ hẹn với cô ta từ vì mình lái xe từ nơi mình ở đến uh, nơi cô đang sinh sống thì có thể là từ à, một tiếng rưỡi tới 2 tiếng Đó, hôm nay thì mình lái xe à, đến lái xe thì có thể là tốn kém hơn nhưng mà mình phải mang theo dụng cụ và đây là lần đầu tiên mình gặp cô ta nên mình đi bằng xe hơi mình tự lái xe đi còn nếu mà lần sau thì mình sẽ đi bằng xe lửa thì chi phí nó sẽ nhẹ hơn à, mời các bạn đón xem phim biểu mình và cái cô bạn gái đó nha thân chào và hẹn gặp lại trong video mới bye bye